muốn đắc đạo thì con người có được thành toàn năng được không ạ? À, một người đắc đạo thì một người có đủ khả năng toàn năng rồi bởi vì tự tâm nó thanh tịnh rồi thì nó có tứ thần túc tứ thần túc thì cái cái, cái năng lực toàn năng rồi thưa thầy là ờ, thời đức phật ừ, thích ca mâu ni rõ ràng đức phật cũng biết là sau khi đức phật nhập diệt thì đời sống sẽ rất khổ nhưng tại sao phật không nghĩ ra sẽ để lại một mỗi cái vùng có một sự a la hán để để để điều chế cho cái cái hành tinh của chúng ta không bị đau khổ như thế này. mà Đức Phật thấy duyên của chúng sanh chưa có đủ trong cái thời Đức Phật nó còn bỏ lại cái sự di chuyển rất khó từ nước này đến nước khác rất khó chỉ Đức Phật sinh ra tại quê hương Ấn Độ mà trong thời Đức Phật còn có đi mấy cái bộ lạc chứ đâu có xa lắm cái phương tiện di chuyển không có xa cái hành tinh cái quả địa cầu chúng ta còn minh mông khó mà đi đi phụng cho nên vì vậy nó chỉ để lại cái giáo pháp cho còn lại cho chúng sanh đó là may mắn chứ còn gọi là tiền thừa để mà lợi ích cho chúng sanh thì không thể được thời đại đó thì thời, đại mà từ giờ chúng sanh thầy không thể triển khai không thể triển khai đi bằng ngựa bằng trâu không không có xe gì không có máy bay máy vò gì hết đi bộ là nhiều nhất cho nên chỉ để lại được cái giáo pháp đó là mở nhưng không có được nhiều như thầy bây giờ kinh sách của à đúng rồi kinh sách hồi đó con biết chỉ nói không nói chung là không có phổ biến được thầy vẫn có nó tiện lợi hơn và con người nó không còn cái cái lạc hậu nó có những cái, cái, cái kiến thức ờ, sâu rộng và khoa học nó cũng cụ thể hơn ờ, vậy thì đức phật phạm với bàn vẫn nhìn được chúng ta đang hoạt động đang thấy hết chứ đang thấy hết nhưng ngài chỉ để biết thôi chứ không thể à cái duyên của chúng sanh biết rất rõ tại cái duyên của nó nó phải chịu vậy không có làm sao là luật nhân quả công bằng ừ, công bằng không có làm sao vậy thì con không hình dung được là bây giờ ở trong cái bàn không có hình người như này không không có hình người gì hết à, chỉ là... con chỉ nhớ có cái thanh thản là cái sự thôi không có cái hình gì không có cái hình khác với nhau mà vẫn vẫn trao đổi được không không có gì hết nhưng mà ấy mà ở trong đó đó cái người mà có đủ tứ thần túc rồi đó họ muốn gặp nhau thì họ sẽ tương ưng nhau biết cũng không, không thấy người không có gì đâu mình đừng có nghĩ như mình đâu à. mình tiếp xúc bằng ngôn ngữ bằng ý của mình còn kia là ta tiếp xúc bằng sự tương ưng nó bằng cái bằng cái từ trường chứ nó không phải bằng cái con người nó khác thôi thế như thế thì sẽ không biết là chủ ở chỗ nào trong không gian à đức phật tức là ở chỗ nào cũng có có tất cả có tất cả chỗ nào chỗ nào có thành thản là chỗ đó có Nếu con lấy cái trí của con mà con hỏi cái chuyện mà của phật vâng. thì con làm sao con hiểu vâng, đâu nhưng mà cũng để cứ nghĩ tưởng là chắc có cái chỗ đó chắc ông Phật là mấy ông Phật ngồi lúc ngóc cũng như là vâng, vâng. cũng như mình bây giờ vậy vâng, <laughs> mấy con giàu tưởng tượng ghê coi Phật mà sấm giống vâng, như mình vậy thì khi nhập định thì cái thời gian vào định là thời gian xuất định là đều do do cái tứ thần túc đấy điều khiển mà không phải là do à, cái nhập định đó là khi chúng ta còn thân chúng ta nhập định chứ còn ở trong thanh thản an lạc vô sự là định rồi chứ không còn thân không còn nhập mà sức nữa cái chỗ đó là nó hoàn toàn là chỗ bất động nhị thiền ví dụ ba phút ừ. còn thì tam minh là một tiếng thì con mình nghĩ là cái thời gian đấy là do do cái duyên anh đủ duyên để nhập vào đấy thì cái thời gian đấy là gần nhau và đến lúc xuất định thì tự tự cái định đấy nó dừng lại ở đấy để mình xuất ra chứ không phải là do thầy lúc bây giờ thầy muốn tác ý thời gian thêm có phải không không phải con bởi vì khi mà có định thần túc rồi đó thì muốn nhập định nào mình nhập mình muốn ở trong định đó bao lâu thì quyền của mình hết rồi à. Ừ. nên còn nó không có nó, nó ở đây bây giờ cái quyền của con người đó rồi con người có đủ cái năng lực năng lực làm chủ rồi muốn nhập định nào thì nó nhập không muốn nhập nhị thiền là nhập nhưng mà khi vào niết bàn rồi thì không có nhập định nữa bởi vì khi còn cái thân này thì nó có nhập định nhị sơ thiền nhị thiền tam thiền tứ thiền nhưng mà không còn cái thân này vào niết bàn rồi thì nó không cần định đó nữa khi vào niết bàn thì không bao giờ quay về về con người nếu mình về con người thì phải tập tham sân si nữa và, tức là thì không có làm gì nữa à, không có làm gì có nó hết rồi nó ra ngoài coi cái quy lực của nhân quả nhưng mà nó không phải là đi ra khỏi không gian này nó đang ở đây <laughs> nó đang ở đây hiện tại mà khắp cùng nói thì thật ra thì mình nghĩ giống như thiền tâm nhưng mà thực thật nó không phải vậy bởi vì cái cái trí của mấy con thì là làm sao mà hiểu nổi mấy con chỉ nghe nói mường tượng chứ mấy con chưa biết khi nào tu xong rồi biết tới đó rồi mới biết mùi vị thì nó khó lắm không chỉ dùng gặp thầy trao đổi về chữ thì hôm thứ tư đợt này con cũng có cách thì được thì mình chặt ừ. thì cái thần nghĩ là uh, tức là do là mình tham quá ừ. tham cái pháp mình quá nên nó mới bị mệt ừ. thì nên là mình hôn chặt đúng vậy thì gia đình con ờ, về lại và trong cái thời gian năm tiếng của buổi chiều ừ. thì rất là tốt nhưng buổi tối thì bắt đầu độ bảy rưỡi là bắt đầu bắt đầu con kinh hành đấy thì về cái kinh hành đấy nó ra rửa mặt thì nó lại tỉnh táo thế thầy là nếu chỉ ăn ngày một bữa là tính tâm thiện khác thì chết về đâu à về có trời về cõi trời ừ. không biết có trời đâu có trời tức là mười đời à, 10 cái thiện đó mình sẽ vào cái 10 cái trạng thái thiện đó thì còn trong cùng một thời gian à, tất cả những cái điều đó phải giữ tâm thanh thản thì thầy nghe con kêu mà con không thanh thản thì không giao cảm được thầy thì thầy nghe gì hết con cứ sợ hãi thầy giao động ở bên khi tâm con thanh thản ừ, không thanh thản thì lúc bây giờ mới nghe bởi vì nó tương ưng nó mới nghe được còn nó không tương ưng thì một người nó ở cái xứ nào nó không ở xứ này thì nó không giống nhau là sao nghe còn con ở trong cái xứ đó con kêu thì nghe chứ sao cũng như con ở trong cái cái tổ đường này con kêu thì thầy nghe mà giờ con không có chịu ở trong cái tổ đường này mà con đã ở đâu cái nhà khác ở xa là, là sao kêu thì nghe cho nên cái nhà mà thanh thản đang làm vô sự là cái nhà chung của chư phật à con sống được ở đó thì con gọi thì thầy nghe cái gì thầy đang ở trong đó rồi chư Phật cũng đang ở trong đó con gọi thầy họ cũng nghe chứ đâu phải là riêng thầy nghe không <laughs> cũng như bây giờ con gọi thầy mà những người ngồi trong cái nhà này chắc mấy người này cũng nghe hết rồi có đúng không tại vì họ ở trong cái nhà này cái đó là nó cụ thể nó rõ ràng mà nó đâu có cái gì mà mơ hồ đâu chung trong một nhà gọi khỏi nghe dù không muốn nghe cũng phải nghe không có làm sao nghe ghi cho chép cho nhiều mà không ừ. vào đó thì uổng quá à con vâng đúng rồi thì, thì coi như biết là phật lá. thì coi như biết là phật lá. rồi ghi chép nhiều mà không không vâng. ở đó thì uổng quá thì cho phần phật pháp ạ